chào các bạn nhé à, Chắc là các bạn đã nhận mình là ai rồi đúng không? Một anh Sơn Bê mà nghiện thuốc Lào Đấy. À, Xin giới thiệu với các bạn thì à, Ui, phê quá Chả biết nói gì nữa Nhưng mà thôi, dài dòng làm gì các bạn nhỉ? À, hôm nay giờ xin tâm sự với các bạn một tí là hôm nay con mụ vợ mình nó đi vắng rồi đấy ở nhà mình thì mình mới phun thuốc mũi ở trong nhà xong chả hiểu sao mấy hôm nay thời tiết thay đổi nó nhiều mũi quá mọi người ạ thì mình vừa mới phun thuốc mũi trong nhà con vợ thì nó đi chơi mà bây giờ phải đợi hai ba tiếng sau thì mình mới mở cửa ra đầu cơ để cho nó om cho nó chết những mũi ở trong ấy đã đấy mà vợ nó đi chơi rồi mình tranh thủ có khi kéo về gọi điện cho người yêu cũ tí xem là nó dạo này nó khỏe không hỏi thăm nó gì các bạn nhỉ đấy để xong rồi xem nó có dịp nào đi tây thiên thỉnh kinh thỉnh kiết các thứ gì không thì mình còn toàn tem đi chơi với nó đấy cho nó rực rỡ rồi nha các bạn nghe mình nhá đợi đợi mình tí để mình điện cho con người yêu cũ mình xem là mà cái này nhá thì các bạn nhớ nó phải giữ bí mật nhá giữ, giữ bí mật cho mình nhá không phải là là con vụ vợ mình mà nó phát hiện ra là toang ấy đấy giữ bí mật nhé đừng có comment bình luận xuống dưới là ờ, anh Sơn bên lốc gọi điện cho người yêu cũ nọ kia chứ chết mình đấy nhá mọi người đợi mình tí là mình buôn cho em yêu tí nhá đây cho mọi người xem luôn này em yêu à. đây số em yêu rồi à, số em yêu rồi à, rất vip luôn nha đấy em yêu rồi nhá để để mình gọi điện cho em yêu với mọi người nhá mọi người trật tự nhé alo anh đây ừ sao này khỏe không hả à? em vẫn vẫn vẫn đi làm công ty à <laughs> bao nhiêu đồ không có gấu ôm có cái gì đâu mà hay là mai chủ nhật đấy mai chủ nhật rồi em ờ, em em em, em ờ, đi tây thiên chơi đi việc cái gì đâu về gần chỗ nhà anh thì thì thì xong rồi anh anh sẽ sẽ bố trí đi cùng với em việc gì anh lo hết ôi dồi dẹt gì con vợ gọi ai đấy nani hả ô mai wa mou shindeiru ra gọi cái gì cho anh vừa tôi nghe thấy hết rồi nhá ông vừa gọi cho ai đấy gọi ai tôi gọi số này là gì có vừa có lấy gọi đâu Ui đứng kia tôi gì tôi nghe tôi thấy hết rồi nhá Hẹn hẹn hò hò gì nhá là hay không gọi con à gọi con à gọi đây mình xem đi xem xem cái gì mà xem gọi cho con à mày cầm con mà xem này mày cái này đưa điện thoại đây mày không à. gọi gọi ra xem điện thoại đi gọi ra gọi ra vớ vẩn Có gì mà bảo Tao làm gì gọi này mày vớ vẩn Nó rõ ràng rồi ở đấy tôi nghe người đang đang gọi cho con hàng Cái kia cái rượu để đầu nó phải cãi à Xem tút tao làm gì mà mày mày mày Mày, mày thích cầm gậy à? Gậy Mày mày mày cú trèo lên đây Trèo đi Trèo đi Trèo lên Trèo lên đấy Mọi tục Leo lên Leo Không đất luôn Ui Ai ơi mà Cái gì đấy Ủa Ủa không Ủa Đúng cả Cả thật đây là Có đứng một cây này Ủa không Ủa Ủa này Thích của nó ăn đó đâu Đấy Ủa

cái gì mà không làm gì hết mẹ tôi hạt chặt cửa coi nhiêu mới giỏi mới chặt đấy chặt nó rất đây ai con bé này uống uống không để cho anh coi đi không có xuống không có xuống không có không rồi ba còn hai cô nữa thôi có xuống không ừ. lần gãy rồi bây giờ ông bật xuống nhanh cỡ đầu và trước rồi mày cho em làm cái gì mà, mày mà. một là xuống xin hai là cũng bảo tôi phải cho ngã nào Tao làm gì đâu thằng cãi à chẳng may tao mà đi trà suối rồi thằng nào cũng biết thì cũng uống nước để hẹn hò đến tay thiên đi đi vào đây mẹ vào đây đây này đây tôi cho mình đứng mua thành gốc cây cho Ui giả Ai ơi mà Mẹ chặt đổ cây người ta ngã à. à, chạy rồi, chạy rồi. À chạy à tao làm gì mà mày mày mày mày mày, mày chặt cái gậy còn cãi à còn cãi mày mày cãi mày mày vừa gọi cho nào đây cái số điện thoại mà gọi à? mày bảo luôn cây thiên mày cãi Ai ơi mà Đi quá, tao gọi bao giờ Nguyên điện thoại nhá, mày có tiền không? có một nhiều cho con, con bấm vào con này á ra mình cài mật khẩu nữa chứ cài mật khẩu nữa chứ nè đấy cũng có vâng. vấn đề làm gì mà sao cài mật khẩu để giấu để không mở ra chứ không mở được tao sẽ mang ra điện quán điện thoại tao mở ra tao điều tra tao gọi tao không thấy mình chết cho tao mấy đừng có còn liên viên nhá liên viên đéo thì mà liên viên mày cứ làm cái bản con tem con nào người cũ rồi nước gì thằng đéo con nào người yêu cũ mới là người yêu giấc vớ vậy biến mẹ mày đi sau đó đây bao mất quần áo đi sau đó chị đi không chị gọi điện không tao thích đấy em đéo thì căng thẳng tôi có làm gì mà, mà, mà. cứ vào nụ của bà đi mẹ mà đây xịt quần vải mày đấy đấy đi đi đi đi cái gì cũng nhiều mới à đấy quần áo này đi đây đấy biết không vào đấy đi mẹ mà đây này về đây đi đi đi mày cho cốc phải vỗ tan mặt rồi đấy mày chỉ nhiều đấy cái gì nhỉ cái gì kéo lên mà đi cái này không có mà đâu ơi con xin của ai đâu hả à. đó áo đây hả đi đi à đấy đưa cái để đây đưa đưa tao đi đâu mày đấy à yến mày ăn mày bảo đi thì mất cái mày về đây mày chết mày xem xem xem thằng nào lỏ xem thằng nào lái nhá ờ hốt gì mà ta mày yến ra đi ra đi ra cặp nha tính tao gọi ông kéo nhưng mà căng thẳng đấy ra anh ra khỏi nhà đi đi cút đi đừng có về cái nhà này nữa thôi toàn con mẹ mà tìm hết đéo thì căng thẳng lên tôi đã làm gì mà mà vua chúa có lúc nhầm thì gọi điện thì nghe thì phải nghe rõ chứ nghe linh thinh gọi gì mấy thằng bạn youtube tao thì làm cái gì mà được xem thằng giỏi nhá mà đuổi tao đi tao đi luôn đấy tao hốt kéo rồi tao phải đi Mày để tao hốt à? Hốt Được, tao đi Các bạn ạ Tình hình toàn thật Mẹ Nó vứt cho bọc quần áo nó đuổi đi Nợ tài thì đéo nào Bảo rõ ràng là nó đi chơi rồi thế nào mà nó lại Ở đâu nó lại mỏ về Bất ngờ thế chứ Mẹ căng thẳng quá Bây giờ nếu bạn nào có chỗ nào chuồng gà chuồng vịt nào bỏ không <laughs> cho mình trú tạm vài bữa cho nó nguôi giận thì xong nó về à xong thì mình về chứ không kiểu này căng đấy trèo lên cây nó còn chém mẹ cây <laughs> đổ thế mới kinh khủng mẹ hỏng hình ấy mà thôi kệ đó nên lại làm một cái thử thách cho em em muốn đây thử, đi thử luôn mấy ngày luôn nó càng được đả càng đi đúng không bác thôi nha em đi bye bye các bác nhá